những cái cái cảm cảm giác cái cảm xúc như thế là là, là rất là muốn được trải nghiệm đấy mình có cái máy này mang theo này du lịch rất dễ là, là tuyệt vời luôn đội nhóm là tệ. đầu tiên là anh nghĩ cái này á anh à, nhập cái này về là anh nghĩ là ờ, một cái ly ép máy tại cơ quán nó có rồi wow. Vâng. bây giờ bà con khách hàng của mình dịch bệnh ở nhà không có ly cà phê ngon ép máy để uống wow. Vâng. thì anh mới tìm vào cái máy này thì nó có hai cái cái tiện của nó là gì thì à, nó dễ dễ dùng cứ cho cho bột vào rồi ờ, ở đây và cho nước sôi vào ép là xong à. thì là tiện lợi của nó thì ép rất là, là, là nhanh chóng ờ. cái thứ hai nữa là anh có một số bạn là đi câu cá rồi nè à. đặc biệt các bạn mà thời điểm mà các bạn taxi á anh cũng hay đi công tác bạn nói là à, là quán nó đóng cửa thì họ, họ, họ ngủ không không không không tại vì ca của họ tới 12 giờ 24 tại khai taxi chạy dài Đấy, tiếng thì cái đây em biết là chỉ cần một cái ít cà phê một cái máy này với một cái bình nước nóng loại cái mình hay cái mua cái hộp bình nước nóng vâng. là dùng vô tư rồi vâng. đó là rất là tiện lợi cho anh em tài xế đường dài như xe tải này đầu anh nghĩ kiểu như mình đi gặp cái đối tượng khách hàng đấy anh vâng. à, hay liên tưởng đó rồi các bạn đi câu cá đó vậy ngồi ngồi ngồi ngồi, ngồi túc có ngồi câu cá đấy làm gì có nước sôi mà có ly cà phê nóng đâu pha mà câu cá ngồi cả ngày đấy nhá ừ, ngồi đó. lâu lắm à, thì mua một ly cầm theo thì uống tí hết rồi à. đâu còn nóng mà ngay cái cái chỗ đảo đó chỗ quỳ tí câu đó kiểu cái này là giữ nhiệt hả anh cái này nó không có giữ nhiệt là chế bằng ép thôi ép thôi mình mang theo bình nước sôi vâng vâng, vâng. à, đúng rồi em hiểu mang theo vâng. vâng. ví dụ mình cho mình hộp cà phê này thì nó có dạng 200 gram mà vâng. ít thì mình đi mình uống bao nhiêu ly bao nhiêu anh em đi thì mình cần bao nhiêu ly thì mình mang nhiêu bột thôi đó thì nó rất tiện đó anh thấy cái này hay là đưa về thì được rất nhiều khách hàng cũng đón nhận cái cái cái cái chương trình này đó. thì cái máy này nó nó mang tính tiện lợi cao tính cơ động cao và đặc biệt là nó có ích luôn cho cái chủ quán lớn luôn như, quán nước nó có cái máy to hàng trăm triệu vâng. rồi tại sao cần cái này này tại sao lại cần cái dòng máy này theo em như em là muốn mở một cái quán em mua cái máy to là đương nhiên vâng, nhưng tại sao cần cái này cái này thì em chưa hình dung ra được <laughs> như cái này thì em theo nghĩ thì cái trường hợp mà tức là khi cái lượng khách mà dùng ít mà nhà ta dùng cái máy to quá thì thứ nhất là cái cái số lượng cà phê cho vào thì để à, chiết xuất ra một ly cà phê cho khách thì nó nó không hiệu quả hơn cái khi cái lượng khách mình ít và mình dùng những cái dòng này thì nó đảm bảo cái cái, cái chất cho mình hơn ừ, cũng hợp lý nhỉ ừ. đúng rồi về cơ đúng rồi. về cơ bản thì anh chia sẻ là về cơ bản là nó đảm bảo ba cái cái việc mà quán đang cần ừ. đầu tiên là giống như là mới sáng sớm hôm đó là mình dậy mình bật máy muộn đi anh nói ví dụ đi ừ. ông khách không tới ừ thì bản chất cái máy lớn phải cần khởi động 15 phút nó mới nóng thì có thể lấy máy khởi động này dùng ngay cho một vị khách tới, tới sớm vâng. đó là tính trong thời gian chờ đáp trong thời gian chờ cái máy rồi, kia rồi, rồi. Vâng. cái thứ hai nữa là trường hợp cái máy lớn là trục trặc kiều kỹ thuật kỹ thuật có hãng chưa tới kịp thì có thể tính cơ động cái máy này lấy ra à. dùng tạm để cho một số khách tới sớm của mình vẫn dùng được trong thời gian chờ kỹ thuật nửa tiếng hai ba tiếng tới à, đúng là bình thường là dùng máy điện còn bây giờ dùng máy cơm rồi, rồi, <laughs> là, là, rồi, rồi cái tính cơ động thứ ba đặc biệt quan trọng nhất là hôm đó ví dụ nguyên cúp điện à. ngày hôm đó dạ. cúp điện mất điện thì máy lớn không hoạt động không hoạt động thì cái máy nhỏ này vẫn giải quyết được vấn đề là vẫn có li ép máy cho một số thành phần tất nhiên cấp điện là người ta có thể ở nhà người ta à, quán này cấp điện người ta không đến à. nhưng có một số tín đồ cà phê thì họ vẫn đến tại họ không cần cái quạt không cần máy lạnh để họ vẫn ra. đến quán họ uống mà thì họ kêu là nhưng là ờ, cấp điện như thế này thì máy ép cà phê đâu mà uống nếu chủ quán mà hiểu được những gì anh chia sẻ thì họ sẽ trang bị vài cái này wow. Vâng tại nó rất là rẻ đây là phương án dự phòng dự phòng để ba đó dự phòng tối thiểu anh vừa nói rồi chuẩn chuẩn thì tính cơ động rất là cao ừ. thì để giải quyết vấn đề đó thì hầu như là không ai biết gì rồi và đặc biệt như trường hợp là cái thứ tư nữa là nãy em nói là sớm mà tính thứ tư nữa tính là đông quá rồi không ừ. À. À. cha cụ đông quá hay sao để chào chủ tịch khách đông quá hay sao vâng. khách đông quá lấy nó tiếp đó chứ vâng. tăng bo tăng bo ừ. đấy nhỉ, là con hút đây Để cho tí mượn